Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021, tức ngày 4 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Tỵ hôm nay là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Một, Tử vi tuổi Tý. Tỳ kiến gây rối, người tuổi Tý có một ngày thứ năm không mấy may mắn, bạn là người dũng cảm và có chí tiến thủ, tuy nhiên bạn dễ rơi vào cảnh bị cô lập vì thường xuyên không chủ động hòa nhập với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Nếu rơi vào tình huống tranh chấp, mâu thuẫn, bạn cần hết sức bình tĩnh, không nên nóng nảy, hành động thiếu suy nghĩ. Đôi bên hãy thảo luận với nhau một cách thiện trí thì có hiệu quả hơn là dùng lời lẽ để công kích nhau. Thủy khắc hỏa cũng cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Tý và người nhà không được như ý muốn, nguyên nhân có thể là do đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau, Bản mệnh không nên khăng khăng theo ý mình và bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Thiên quan giáng họa, người tuổi Sửu cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình nếu không muốn vướng vào những vụ tranh chấp thì phi với kẻ tiểu nhân. Việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của bạn, nếu giữa bạn và lãnh đạo có bất cứ bất đồng gì thì bạn cũng không nên đẩy mâu thuẫn lên quá cao, bởi dù có thắng hay thua trong cuộc tranh luận thì chưa chắc bạn đã là người nhận được lợi ích. May mắn hỏa sinh thổ, người tuổi sửu rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần, người tuổi dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà khó có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bản mệnh sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc dựa vào công sức của chính mình. Bạn không nên sốt ruột hay bi quan mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Đừng cố làm mọi việc thật nhanh chóng nhưng cầu thả, bởi chỉ cần làm sai một bước nào đó thôi là rất có thể, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Thương quan cũng cho thấy người tuổi dần nên nghe theo sự sắp xếp của người làm lãnh đạo, không nên khăng khăng làm theo ý kiến cá nhân của mình, bạn không cần phải nịnh nọt, luôn cúi người trên nhưng cũng không nên cố tình chống đối họ. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Mộc sinh hỏa cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi mão và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, bạn luôn tâm sự với mọi người để cùng nhau tìm ra phương án giải quyết, nhờ thế mà mọi việc đều rất bình yên. Xem tử vi trực tuyến 12 con giáp cho biết người tuổi mão sẽ tìm được một nửa kia rất thấu hiểu và tâm lý, có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Hãy quan tâm đến nửa kia nhiều hơn nữa, để người ấy cũng cảm nhận được tình cảm của bạn. Thực thần chiếu mệnh, những người tuổi mão làm nghề tự do có thể thu được một thành quả khả quan ngay trong ngày hôm nay. Bạn đã làm việc chăm chỉ và bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Hãy cố gắng hơn nữa trong tương lai. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, Chính quan phù trợ, người tuổi thìn có thể gặt hái được những thành công rực rỡ trong công việc, cho dù bạn đang làm việc ở một môi trường hoặc hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Với tinh thần làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm cao, bạn chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Hãy lập ra cho mình những kế hoạch và lộ trình cụ thể, cố gắng không ngừng dù có gặp phải khó khăn nhé. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực trừ là ngày tốt để thực hiện mọi công việc. Vì vậy, nếu có kế hoạch nào đã ấp ủ từ lâu, bạn có thể thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự, để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Chính tài nâng đỡ, tình hình tài lộc của người tuổi tỵ có nhiều khởi sắc trong ngày hôm nay. Bạn có thể đạt được một thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ. Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ co của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy tham vọng hơn nữa. Hòa vượng nhắc nhở người tuổi tỵ không nên cư xử quá nóng nảy. Nếu có việc gì gây khó chịu, bạn không nên giữ trong lòng rồi đến một lúc nào đó bùng nổ mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ, Dậu, 7. Tử vi tuổi ngọ Công việc của người tuổi ngọ tiến triển thuận lợi do có tam hội nâng đỡ. Mọi kế hoạch người tuổi ngọ thực hiện trong ngày hôm nay đều có những bước phát triển tích cực. Chỉ cần bạn hết mình vì công việc thì sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Các mối quan hệ xã giao của người tuổi ngọ cũng phát triển hài hòa. Thậm chí bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Nếu đang có khúc mắc gì, hãy mạnh dạn xin ý kiến của người đi trước, bởi mọi người sẽ giúp bạn đưa ra cách giải quyết đúng đắn. Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp tài thần. Hai hướng này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất, hợi, 8. Tử vi tuổi mùi, Hỏa sinh thổ, người tuổi mùi còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái ngay từ lần gặp gỡ hoặc nói chuyện đầu tiên. Nếu đang có ý tìm nửa kia, bạn hãy quan sát thật kỹ để nhận ra ai là người chân thật, những người đã lập gia đình tuổi mùi có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Bạn tin rằng chỉ cần đồng lòng thì hai vợ chồng có thể vượt qua mọi khó khăn. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp thì bạn lại không gặp phải nhiều điều thuận lợi như vậy. Thiên quan xuất hiện, hãy để ý đến xung quanh nhiều hơn để nhận ra ai là kẻ tiểu nhân, tiếp cận mình nhằm một mục đích hưởng lợi nào đó. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng. Dưới tác động tích của của nhị hợp, công việc của bạn lại càng tiến triển thuận lợi hơn nhiều do bạn dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người. Bạn hăng hay giúp đỡ tất cả mọi người, tuy vậy, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc tổn hại đến bạn. Nếu gặp phải chuyện này, bạn cũng không nên quá thất vọng mà hãy coi đó là bài học cho mình hỏa khắc kim, con giáp này sẽ khắc khẩu với nửa kia trong ngày do ý kiến của đôi bên có một đôi chỗ mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị, 10. Tử vi tuổi dậu. Dưới sự trợ giúp của tam hợp, người tuổi dậu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Sự quyết đoán khiến bản mệnh có thể đưa tập thể tới thành công và chinh phục được lòng tin của tất cả mọi người, Tuy nhiên, con giáp này là người quá mức thẳng thắn. Khi có ý định phê bình ai, người tuổi rộng nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây mất lòng người khác hoặc khiến bầu không khí căng thẳng. Hỏa khắc kim, mối quan hệ giữa con giáp này và con cái không quá hài hòa, nguyên nhân có thể là vì bạn luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con trẻ nghe theo. Nếu muốn cải thiện tình hình, hãy dần dần thay đổi mặt tính cách này. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và cha mẹ rất hòa thuận. Bản mệnh luôn quan tâm và tôn trọng ý kiến của cha mẹ. Bạn hiểu rằng dù làm gì thì cha mẹ vẫn luôn muốn tốt cho mình và có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình. Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình dù đi làm có mệt mỏi đến đâu. Bạn quan điểm đã là vợ chồng thì phải giúp đỡ và chia sẻ mọi việc mọi công việc dù là lớn hay nhỏ với nhau chính quan nâng đỡ. Nếu bạn đang giữ một vị trí có điều kiện phát triển tốt thì hãy luôn cố gắng hết sức mình, kể cả khi thuận lợi hay khi đối diện với khó khăn. Vượt qua những điều ấy, bạn sẽ có bước tiến vượt bậc. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, hợi. 12. Tử vi tuổi hợi, dưới tác động xấu của tương xung, người tuổi hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình nên dễ rơi vào cảnh múa rìu qua mắt thợ, khiến mọi người chê cười. Bạn là người có tham vọng nhưng vì muốn chứng minh bản thân mình nên thường xuyên ôm đồm nhiều việc. Hãy nhớ thành công không bao giờ đến một cách nhanh chóng mà đều cần phải trải qua một quá trình không ngừng cố gắng. Thủy khắc hỏa, người tuổi hợi và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất mãn trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, mùi,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 Thank you.